Nhà vườn Tuấn Đức xin kính chào tất cả quý cô chú và các anh chị dạ. đang theo dõi video ạ. Hôm nay thì nhà vườn sẽ giới thiệu tới tất cả mọi người một cái giống hoa rất là quen thuộc với mỗi người dân Việt Nam chúng ta đó là cái giống hoa huệ mưa hay còn gọi là hoa tóc tiên mọi người. Nghe tên thôi thì chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng đã biết tới nó rồi. Nhưng mà một cái đặc điểm đáng lưu ý ở đây đó là mình muốn giới thiệu cho mọi người cái giống hoa huệ mưa ngoại nhé mọi người. Huệ mưa ngoại thì nó không khác gì giống huệ mưa ta nhé mọi người. Đó, nó cũng rất là dễ trồng và nó đẻ nhiều nói chung là những cái đặc điểm sinh trưởng của nó thì không khác gì loại mưa ta nhưng mà mình thấy là nó có nhiều cái ưu điểm nổi bật so với huệ mưa ta mà mình rất là thích đó là thứ nhất là nó rất là nhiều màu sắc đa dạng với mọi người hiện tại thì ở vườn mình đây mọi người có thể quan sát thấy này đó nó hơi mờ một tí mọi người ạ hiện tại thì à, ở vườn của mình đây thì nó có tầm khoảng là gần 30 loại màu sắc khác nhau nhé mọi người nó có gần gần 30 loại màu sắc khác nhau Nói chung là nhìn ở trên cam này thì cái màu của nó sẽ không được tươi đẹp giống như là nhìn ở ngoài nhé mọi người Nói chung là mình quay cam này thì cái màu của nó nhìn nó nó kiểu xanh xanh ấy Nhìn nó kiểu xanh xanh ra trời ấy Nên là nó không được thật cái màu giống như cái màu sắc ở ngoài của nó nhìn màu sắc ở ngoài của nó nhìn rất là đẹp nhé mọi người đây là mình à, mình trồng à, trồng ở nhà nhé mọi người đó đây là hiện tại là mình đang quay ở vườn nhà mình cho mọi người xem còn ở ngoài ruộng mình có rất là nhiều nhé thế nên là khách sỉ khách lẻ mọi người cứ muốn mua số lượng bao nhiêu thì mình cũng sẽ cung cấp đủ cho mọi người nhé mình rất là yêu thích nên là mình à, trồng ở nhà để mình có thể tiện gói những cái đơn lẻ cho mọi người còn nếu khách xỉ thì mình sẽ ra ngoài ruộng nhé mọi người hôm nay thì mình thấy ờ, hoa nó nở rộ khá là nhiều nên là mình quay cho mọi người xem đó mọi người quan sát thấy là cái giống hoa huệ mương ngoại này thì nó có những cái đặc điểm rất là nổi bật thứ nhất là nó rất là nhiều màu sắc đa dạng này và thứ hai là một đặc điểm nữa mà mình vô cùng yêu thích đó là nó rất siêng hoa nhé mọi người riêng cái giống huệ mương ngoại này thì nó rất là siêng hoa mọi người ạ nó ra hoa gần như là liên tục quanh năm luôn chỉ cần có nắng là nó sẽ ra hoa nhé mọi người nhé nó hoa của nó lúc nào nó cũng sẽ rực rỡ như vậy mọi người có thể quan sát thấy này hiện tại thì đây nó có những cái ờ, bông hoa nó đã nở từ ngày hôm trước này và có cả những cái bông nó đã đậu quả rồi mọi người ạ cái giống này thì nó đậu quả nó nó sẽ ừ, có hạt và mọi người có thể gieo thì có thể nhân lên số lượng rất là lớn ngoài cái đặc điểm là nó đẻ con ra thì nó còn có một đặc điểm khác nữa là nó đậu quả nha mọi người nhé đó nó ra hoa liên tục luôn đây mọi người có thể quan sát thấy này đây có những cả những cái lụ ngắn này và có cả những cái lụ mà nó mới nhú ở dưới mà chúng ta chưa nhìn thấy đâu mọi người ạ chỉ vài hôm nữa là những cái lụ đó nó đã lên rồi và hoa của nó cứ thay nhau đôi lá nhé đó có cả những bông đang lở là những bông là từ hôm trước và cả những cái bông héo bông đậu quả và cả những cái lụ con nó đang mấp mé rất là nhiều mọi người ạ nói chung là cái đặc điểm này thì mình vô cùng yêu thích cái giống hoa hệ mưa này nữa đó là nó xiêng hoa này nhiều màu sắc khác nhau đậu quả này và nó còn vô cùng là dễ trồng đó mọi người ạ đó nhiều khách mà chưa biết tới cái giống hoa huệ mưa này thì cứ nhắn tin hỏi mình là không biết là vận chuyển xa thì cây nó có ảnh hưởng gì không thì mọi người mình xin khẳng định với mọi người là cái củ hoa huệ mưa này thì nó vận chuyển thoải mái nha mọi người nhé nó có thể vận chuyển thoải mái kể cả như là nó có vận chuyển vài tháng đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái tốc độ sinh trưởng của cái củ hoa huệ mưa này đâu nhé mọi người mọi người nhận được hàng mọi người chỉ cần về mọi người um, chuẩn bị đất cho mình sau đó mọi người uh, cắm cái củ hoa huệ mưa này xuống sau đó mọi người tưới ẩm thì chỉ khoảng là hai ngày sau thì khi mọi người nhổ lên mọi người có thể kiểm tra mọi người nhổ lên thì nó đã ra rễ mới rồi nhé mọi người và nó sẽ ra rễ ra lá và ra hoa luôn nhé mọi người nhé mình xin đảm bảo là nếu mà mọi người trồng ở chỗ lắng thì chỉ cần khoảng độ một tuần sau là mọi người sẽ được ngắm lứa hoa tiếp theo nhé mọi người đây mình có thể quay cho mọi người nói chung là tất cả chỗ này mình đều là mới trồng lại hết nhé mọi người này mình mới trồng lại được một tuần thôi và đây hôm nay mình đã được ngắm những cái bông hoa đầu tiên rồi này mọi người cái lá của nó chưa được nhiều đâu kể cả như những cái chậu này mình cũng mới trồng lại được hai tuần nhé mọi người nhé mà cái lá của nó đã dài như vậy rồi mọi người đó toàn bộ ở trong cái vườn nhà mình này thì mình cũng mới trồng lại được à, khoảng từ 2 tuần đến một à, tháng thôi mọi người ạ mà nó đã bắt đầu nó ra rộ hoa như vậy rồi đó đây mình cho mọi người quan sát này cây giống hoa huệ mưa ngoại này nó rất là nhiều màu sắc khác nhau nhé mọi người có thể quan sát thấy này cái màu đỏ này mình rất là yêu thích luôn nhìn nó hơi mờ mọi người ạ nó bên cạnh màu đỏ thì là nó có cả màu trắng này màu trắng thái này màu trắng thái đây mọi người nhé màu trắng thái thì bông nó nhỏ nó cái màu hồng khủng nữa màu hồng khủng này thì bông của nó rất là to nhé mọi người nhìn ở ngoài màu cứng lắm nhé màu hồng phấn mọi người ạ đó màu hồng sọc này mọi người này sọc nó cũng có nhiều loại sọc lắm nhé mọi người sọc đậm này sọc nhạt này sọc cam sọc hồng rất là nhiều loại luôn đó, mọi người có thể quan sát thấy cái form bông của cái hoa huệ mương ngoạn nó rất là to nhé mọi người đây ví dụ như cái màu hồng này nhiều người có thể nhầm lẫn với lại cái màu hồng ta nhé mọi người nhưng mà cái đặc điểm khác nhau nhé mọi người xiên hoa này và hơn thế nữa là cái màu hồng này nhìn ở trong video này thì trông có vẻ giống thôi nhưng ở ngoài màu nó sẽ khác hơn một tí và nó sẽ bông của nó sẽ to hơn nhé mọi người nhé cái form bông của nó to hơn chứ nó không nhỏ như là cái giống hoa huệ mưa ta đâu nhé đó mọi người nhìn này rất là nhiều form màu đẹp luôn mọi người ạ hiện tại thì cái bông này bông này là bông lở từ hôm qua nhé mọi người còn đâu đây đây nhé hôm nay đây nhé mọi người đây hôm nay mới nở thì cái màu của nó rất là đậm luôn nhưng mà mình quay sớm nên là nó chưa bung đâu mọi người ạ cái màu của nó đậm lắm mà bung to nữa này cái bông này nó nở từ hôm qua hôm kia rồi nhé mọi người nở được ờ, hai hôm rồi nên là cái màu của nó nhạt đi rồi đó mọi người nhìn này hôm nay thì nhiều rất là nhiều bông sắp nở luôn nhiều bông sắp nở lắm nhưng mà mình quay sớm nên chưa nở này còn có cả rất là nhiều những cái lụ có cả những cái lụ nó đang như ní nhí ở dưới nữa nhiều lắm mọi người ạ đợt sau thì nó mới xiêng cơ đợt sau thì nó sẽ còn nhiều hoa hơn cơ đó mọi người có thể quan sát thế này riêng cái màu vàng này thì quay lên video nhìn nó rất là nhìn nó rất là mờ những cái màu vàng nhé mọi người màu vàng này nhìn ngoài xinh lắm nhé nói chung là nhìn ở ngoài thì cái màu sắc của nó nhìn nó rất là tươi đẹp luôn nhưng mà mình quay lên đây nhìn nó cứ mờ mờ nha mọi người nó còn có cả màu vàng đậm nhé mọi người mọi người thông cảm cho mình nhé nói chung là mình quay lên đây để cho mọi người tham khảo thôi chứ ừ, nhìn ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn đấy mọi người mình đảm bảo với mọi người là mọi người sẽ rất là ưng ý với lại cái giống hoa lại mưa này luôn ạ đảm bảo là rất là ưng ý luôn nhìn ở ngoài màu sắc của nó rất là xinh ngoài cánh đơn ra thì nó còn có cả cánh kép nữa nhé mọi người nhé đó mọi người có thể quan sát thấy này cánh kép này đây là màu hồng nhé đây là màu phớt hồng này pha chút màu cam cam nữa mọi người ạ đó cánh kép đi nhé mọi người còn có cả màu cam đậm kép và màu ờ, cam nhạt kép nữa nhé mọi người nhé đây là màu ờ, màu cam nhạt cả mọi người cánh kép luôn mình còn có màu cam đậm và màu vàng nữa nhé mình trồng ở ngoài vườn nên là mình không có thể quay cho mọi người được hiện tại thì cánh kép bên mình có 5 màu nhé mọi người và cô chú anh chị là mà quan tâm đến cái giống hoa huệ mơ ngoại này mà chưa tìm được à, nguồn cung cấp thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người ạ và video của mình cũng xin được kết thúc ở tại đây và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau cảm ơn cô chú và các anh chị đã theo dõi hết video ạ xin chào